Cảm phục thiếu niên 16 tuổi vừa hồi phục gãy xương đã dũng cảm lao xuống sông cứu người gặp nạn. Khoảnh khắc chàng thiếu niên 16 tuổi dũng cảm nhảy xuống sông cứu một bé gái đuối nước khiến người xem cảm động. Sự việc xảy ra tại nhánh nhỏ của sông Ninh Cơ đoạn chảy qua xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và được camera an ninh nhà dân ghi lại. Thì đó hai thiếu niên đang chạy xe ngang qua thì bất ngờ nhìn thấy có người chới với giữa dòng nước nên đã vội chạy vào nhà dân hô hoáng. Ngay lập tức một nam thanh niên mặc áo đen vừa chạy ra vừa cởi áo ngoài rồi nhảy xuống sông không một chút do dự. Cuối cùng cũng cứu được bé gái đuối nước vào bờ. Được biết chàng thiếu niên tên Bùi Hải An năm nay mới 16 tuổi, do hoàn cảnh gia đình nên An ở với ông bà ngoại từ bé. Em ngoan và năng động, từ lúc nhỏ đã rất đam mê với các môn thể thao và đã tự mình học bơi. Được biết thêm hôm ngày 27 tháng 6, trên đường đi học võ về, An còn bị tai nạn giao thông. Người ta đâm vào em rồi bỏ chạy, An bị gãy xương quai xanh phải bó cố định. Vừa mới cởi bỏ bộ giáp chưa được một tuần, tay còn chưa khỏi hẳn mà An đã dũng cảm nhảy xuống sông cứu người. Hành động này của cậu thiếu niên đã khiến cộng đồng mạng thán phục, để lại nhiều bình luận khen ngợi. Em trai tôi đó mọi người, thằng bé bảo em thấy mọi người hô hào nhưng không ai nhảy xuống cứu. Em thấy em nhảy xuống, cứu được bé gái kia luôn, không nhớ là mình mới bị tai nạn. Hai bạn kia cũng rất tuyệt vời, do không biết bơi nên đã đi kêu người cứu, dù có rất nhiều người đi ngang nhưng hình như không ai quan tâm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.